chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình mình là Lan mình và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách có được đội hình của Sài Gòn FC thì đây là đội hình của Hà Nội tập trước mình đã hướng dẫn rồi à, à, trước khi vào video này thì các bạn nhớ ấn, như thường lệ nhớ nhấn like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có những cái động lực rất là lớn để mình làm thêm những video tiếp theo hay hơn hay hơn ok thì Linh, link link à? sẽ để dưới phần mô tả nha ok Linh thì mình sẽ để dưới phần mô tả hoặc là, hoặc là phần bình luận cũng được phần nào cũng có sợ sau khi sau khi vướng vô Linh nó sẽ ra một cái trang như thế này lâu chưa nó lag quá đây thì các bạn sẽ bấm vô cái này để tắt cái này đi nhá bấm vô dấu x ý các bạn sẽ bấm vô và download bên này Đấy, em lại tắt đi em bấm em bấm chi tiết để xem nó tải xong rồi thì anh em thoát ra đừng ấn mở nha rồi anh em sẽ mở lên sẽ play tao bồi thường em hai ván nữa giờ chi giờ trí vờ cho mọi người thì link ứng dụng này nó mình sẽ để dưới phần mô tả luôn dạ. mình sẽ ghi để dưới phần mô tả nếu bạn tải cái nạp ứng dụng này về nếu bạn nào cài ra xong rồi chỉ mở lên thôi Rồi tiếp theo bạn sẽ bấm vào mục download Rồi anh em lướt xuống Đâu ra Đó, à, Cái file thì sẽ tên là Manchester United 2021 Đấy, đấy em file này Manchester United 2021 Em bấm một chạm Anh em ấn nút xem này nha anh em đi chặt ngón tay vào cái vai này còn nếu đè chặt ngón tay vào, khi nhận ra cái này anh em bấm vào sao chết rồi em bấm vào dấu hai chấm hoàn toàn ok rồi anh em bấm vào một android rồi anh em chọn data được con vuốt tốc game DLS 3 gì đó này Đấy, chọn vô mục À có lộn lộn lộn Anh sẽ bấm vô mục này nha Bấm vô mục cái màu xanh xanh hoặc là bấm trên này cũng được Hai cái đều được nha Hai cái đều được Mình sẽ bấm bên dưới này đi Mình sẽ bấm vô áp dụng cho tất cả các tệp Rồi các bạn ấn thay thế Rồi tệp lưu trữ được giải nén hay công Này vô game thôi đây và nón alat xong rồi này đây đội hình của manchester united khá đầy đủ nha đây đội đầy đủ của manchester united Romero De Gea đây rất là đầy đủ nha <laughs> Luke Shaw và Chris Văn, Benny Van Der Beek, Paul Pogba và Vincent rất nhiều đầy đủ nhá ok thì còn các bạn nhớ đăng ký kênh của mình video mình xin kết thúc tại đây bye bye